yêu nữa nên là chưa có quen ai con chim nó sợ thành công rồi con thích đàn ông gì con sợ đàn ông gì nhất con sợ nhất là đàn ông hút thuốc nhất con không hiểu dạ không hút thuốc ạ à. được rồi sợ gì nữa à, công việc có bận rộn quá nhưng mà cũng phải à, dành thời gian để quan tâm tới à, người yêu một xíu có cái mẫu hình lý tưởng nào mình mơ ước không mập mập một cái mẫu sao nào mà có dễ nhận biết bây giờ không nuôi được đó. chị nuôi được đúng không mẫu hình lý tưởng mình sao cao khoảng mét sáu có mét sáu tóc dài da trắng ạ nuôi gì nó dài xíu dạ. nó dài dài sao cái đấy thì có thể thay đổi được hiếu hảo với bố mẹ là được vậy thôi đó xin mời nhà gái Rồi bây giờ thì uh, giới thiệu về mình đi anh trai Dạ, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Xin chào chú Kiến Ninh và chị Ngọc Lan và toàn bị khán giả đang ở dưới trường quay và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình ạ Tôi tên là Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1995, quê ở Hải Dương Hiện tại đang học tập và làm việc tại ờ, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiếu làm gì ở quận 9 Hiếu? Dạ ờ, cháu làm ờ, về phần cơ khí ạ, về công ty là sẽ lắp đặt thiết bị và bảo trì bảo dưỡng. Rồi. Rồi còn bạn gái mình thì sao nè? Dạ chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Mai Phương. Em năm nay 25 tuổi đến từ Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp ạ. Em làm gì? Dạ em làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm của công ty FWD rồi bây giờ thì mình nói luôn về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi ưu điểm thì em uh, uh, hoạt bát có thể là ưu điểm và nhược điểm của em đó là nấu ăn <laughs> lý do tại sao nó là nhược điểm luôn uhm, ưu điểm là tại thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có ngon nó là nhược điểm lâu lâu em cũng hơi não cá vàng xíu rồi, rồi nhà trai Nam. ưu điểm là gì ưu điểm của của của của em là hòa đồng với mọi người xử lý trong công việc Ờ, hiệu quả và tốt không bên này cái này không biết là nhược điểm hay ưu điểm là em ăn nhiều nhưng mà không bao giờ bị không bao giờ mập không mập thiếu thứ gì cái gì mà nghe không bao giờ mập vậy không lẽ ông nhôm nhách trời ăn nhiều nhưng không mập bao nhiêu tôi không ăn gì hết tôi cũng vẫn mập gió qua là mập nhiều khi đớp đớp không khí rồi cũng mập nữa chắc là do cơ địa của từng người á cơ địa gì vậy cơ địa làm dạ. sao vậy số mấy chỉ số nó như thế nào <laughs> để về đi chỉnh lại à, coi cơ khí nó chỉnh sao đi mỗi nhà ăn món gì ăn thì bữa thì ăn thịt gà hoặc thịt ừ, cá rồi thì ờ, thịt bò đầy đủ dinh dưỡng trong công ty ăn thịt ngon dạ. hàng kia không mập còn kia ăn thịt mỡ không à cái cá là về có khi là mẹ chăm hay là tết về ăn rất là nhiều đồ nhưng mà cũng không bao giờ béo được giờ thấy ngoại hình này phải qua hỏi liền luôn á nó nghe là thích ờ, mình thích bạn trai mình mập hay ốm dạ em thích mụn mỉm xưa trời ơi chết rồi mụn mỉm hả vậy thôi em thích chị đi vậy thôi em thích chị đi <laughs> <laughs> bên đây là không được rồi đó bên đây là mỏng lét mỏng dánh luôn <laughs> dễ ẹt mỏng miệng bị chăm. giờ bây giờ cơ địa ăn được giờ sao bơm cái này sau này có vợ tự nhiên chăm nên em thấy là nhiều người á sau khi có vợ tự nhiên tăng cân à con theo chú một tháng à là con lên cân liền à nói chút xíu về tình duyên đi hiếu dạ um, có hai mối tình một mối tình ở thời cấp 3 còn mối tình đại học thì cũng uh, yêu được hai năm cái cung yêu đương cũng sơ sài lắm ừ. rồi bây giờ mình sao dạ em thì trải qua hai mối tình một mối tình là năm đại học cũng yêu được 3 năm mối tình thứ hai là gần đây ừ, nói chung là chia tay khoảng tầm gần một năm chắc là do sau khi chia tay thì cũng, cũng sợ không dám yêu nữa nên là chưa có quen ai con chim nó sợ cành công rồi con thích đàn ông gì con sợ đàn ông gì nhất con sợ nhất là đàn ông hút thuốc nhất có hút Sao? dạ không hút thuốc ạ được rồi sợ gì nữa ờ, công việc có bận rộn quá nhưng mà cũng phải ờ, dành thời gian để quan tâm tới ờ, người yêu một xíu có cái mẫu hình lý tưởng nào mình mơ ước không mập mập một cái mẫu sao nào mà có dễ nhận biết bây giờ không nuôi được đó. chị rồi. nuôi được đúng không mẫu hình lý tưởng mình sao cao khoảng mét sáu có mét sáu tóc dài da trắng ạ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 rồi. Em xin chào chương trình và hai MC ạ. À. Em gái của em thì là hội tụ đủ những cái điều chàng trai cần. Nhưng mà cho chị hỏi chàng trai là em có biết chạy xe mô tô không? Xe phân khối lớn. Nói chung là không phân khối lớn nhỏ gì cũng được nhưng mà biết chạy xe con không? Dạ dạ em biết ạ. Ờ vậy là ok rồi đó chị chỉ cần um, cái mối lo ngại lớn nhất của em mà khi tuyển em rể đó là phải biết chạy mô tô bởi vì nó không biết chạy tay ga nó chỉ chạy mô tô thôi nên là cái cô này là cá tính hơi <laughs> mạnh nhưng mà được cái là em gái yên tâm giờ là không cần phải đắn đo về những cái chiều cao của xe nữa bởi vì anh chàng bên đây có thể chống đỡ hết tất cả những chiếc mô tô mà em thích chống nổi chứ không biết đỡ nổi không nha <laughs> dạ còn về cái việc mà em muốn chọn lên á thì chị tăng cân nhờ em gái bởi vì nó nấu ăn dở nhưng mà nó thích nấu ngày nào nó cũng nấu và nó bắt mình thử thì chắc chị tin điều này là sẽ làm cho em <laughs> chọn lên dạ dạ chuẩn bị tinh thần nha dạ nào bây giờ à, mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi mở rào bắt đầu đi hiếu con quà tặng em dạ em cũng có một món quà là đặc sản ở quê em tặng anh hôm nay vội quá mua được bó hoa này anh mong là những lần gặp sau em sẽ luôn xinh tươi và tươi đẹp như bó hoa dạ em cảm ơn vừa nãy nghe anh nghe em nói bé quá dạ. là tên gì ạ? Dạ em tên Phương. À tên Phương, dạ. Mai Phương. Dạ. À đúng rồi. Vậy nghe mang máng vì em nói bé quá. Dạ vâng ạ. Thường hay về quê một năm là mình ừ, hồi xưa không dịch thì em về thường xuyên một tháng có thể về ba bốn lần tại vì từ đây về Lâm Đồng cũng gần không có à, xa. À, đúng rồi, Lâm Đồng. Dạ. Vậy thì anh có ý định phát triển và lập nghiệp ở Sài Gòn hay không hay là có ý định phát triển ờ, lập nghiệp Sài Gòn vì trong đây khí hậu cũng tốt với lại con người sống thoải mái hơn dạ. so với lại ngoài Bắc Em thì học tập với lại làm việc ở Sài Gòn cũng 8 năm rồi và em cũng có ý định là phát triển ở đây luôn. Ừ. Cũng có thể là sau này thì chưa biết như thế nào nhưng mà hiện tại thì đang vẫn hướng tới là sự nghiệp ở Sài Gòn. Ừ. Dạ. Ủa mà em có sở thích chạy mô tô à? Dạ. Uhm, Tại vì từ nhỏ khi mà chiếc xe em tiếp xúc đầu tiên là chiếc 67 à. Ừ, được chạy từ gia đình cho nên là từ sau đó trở đi là em chỉ chạy xe số thôi chứ em xe không côn. có chạy tay ga dạ đúng rồi giờ là là vợ cũng chạy dạ đúng nè dạ rồi. chạy phân khối nhỏ thôi nhưng mà cũng là tay con là tư vấn dạ. thế là cũng hay nhưng mà sẽ có cuối tuần là hay đi vượt dạ đúng rồi em có hay đi với chung với mấy anh chị nè hay à, đi cắm trại hoặc là đi mấy ngoại. cái tour nhỏ dạ đúng rồi sau bao lâu thì em có thể tới tiến tới hôn nhân ừ, nếu mà sau chương trình này mà có thể hợp nhau thì ừ, tầm trong khoảng một năm là có thể tiến tới ờ, hôn nhân khoảng một năm bây giờ cuối năm <laughs> thì trong khoảng một năm là năm sang năm sau ý em vậy em không ý gì là khác một một năm, năm sau là còn một, năm nữa đó à, còn tháng nữa đó dạ em cảm nhận thế nào về anh em thấy anh cũng vui vẻ với lại cũng kiểu dễ gần ví dụ như lấy nhau thì về kinh tế ai ai quản lý ai giữ tiền à, cái này chắc do bạn cho bạn nữ giữ em quản lý kinh tế à, quản lý tiền nong kém mà thường thì trong gia đình thì bạn nữ quản lý tài chính sẽ tốt hơn theo anh thì ví dụ như tiến tới thì sau bao lâu có thể cưới do tìm hiểu của từng người nhưng mà à. khoảng một năm đến 2 năm thì ok giờ dạ, thí dụ bên đây người ta muốn sớm hơn thì sao dạ sớm ok hơn. luôn không sớm hơn thì cũng được thôi thì mình tìm hiểu nhanh hơn tần suất mình gặp mặt nhiều hơn mình ừ, đốt cháy giai đoạn không không không đốt cháy giai đoạn là ý là gặp mặt nhiều hơn để hiểu về nhau hơn về tính cách công việc của anh hàng ngày thì có bận rộn lắm không mà có tùy thời gian ví dụ như dự án có đợt thì có thể tăng ca có đợt thì không Thứ công việc chính bạn... của em là chuyên viên tư vấn thì em sẽ là làm sale và có nhiều khi em cũng ừ, đi ừ, ký hợp đồng còn lại thì làm giờ hành chính bình thường nhưng mà cái tần suất thì nó thế nào ừ, một tuần thì cũng một hai lần thôi chứ không có nhiều lấy nhau thì quan điểm về sinh con trai con gái thế nào em thì em thích con gái nhưng mà cái đó thì mấy mấy mấy mấy con ạ khoảng tầm 1 đến hai bé là được quan điểm của anh cũng vậy thôi chỉ cần hai đẻ dạ. có nhiều người đàn ông là bắt buộc phải sinh con trai đẻ chừng nào ra con trai thì thôi là mệt lắm á quan điểm dạ, lúc mệt lắm á dạ bây giờ con gái con gái mới có giá gái có giá lắm trời tôi hai đứa tôi biết mà <laughs> ok bây giờ nè em thử xem đó tình hình nó vậy đó chăm sóc bao nhiêu rồi cho nó mấp mếp lên bây giờ nè bước tới nắm tay bạn gái hát ừ. bài nào đó à, cảm nhận như thế nào cho phép à, nhìn bạn gái hát đi đó <laughs> anh thì hát không hay với lại mong mọi người là đừng có bỏ bè hết là được ạ này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dâu em có biết rằng từ khi đôi ta thuộc về nhau với anh thì một ngày buồn thật khó khăn này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé Rồi, yeah. em xin hết ạ mình nhà gái mình chơi đẹp luôn ừ. mình đáp lại bài em ơi à, anh ơi em bảo anh này sống ảo thì em có nhưng mà sống cùng ai đó thì em chưa ừ, nếu mà anh đã có ưa thì mau lại rước em về ok Sau 3 tiếng đếm thì uh, bấm hay không bấm đó là quyền của các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Wow! Bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó. Thấy không? Hợp tình hợp lý không chị hai? Tốt rồi